Xin chào tất cả các anh em đam mê đam mê về môn sóc đĩa. Video này thì tôi sẽ tâm sự cho các anh em về kỹ năng đánh ống. Kỹ năng đánh ống. Ở đây tôi có tất cả rất nhiều loại ống. Từ loại không không dây cho đến loại có dây nhé. Tôi có rất nhiều loại ống từ không dây cho đến có dây. và loại làm và điện thoại video này đánh ống tức là dùng cho đánh sóc đĩa bầu cua tài xỉu đều được hết quan trọng là kỹ năng đánh như thế nào hiệu quả tôi thân sinh là một người thợ chuyên đánh máy cho nên là ờ, đánh những cái này nó quá đơn giản đối với tôi loại nào tôi cũng đánh được nhưng bây giờ tôi sẽ phân tích từ khi tôi mới bắt đầu chơi mới bắt đầu đánh sóc đĩa bằng ống này thì các bạn nên dùng loại nào đây khi mới bắt đầu đánh ống các bạn nên dùng loại này đối với một thợ đối với một thợ mới biết chơi ống các bạn nên dùng loại ống máy này ống máy này kết nối với một cái cục này đây <coughs> ba pin này kết nối với cục này cắm rác vào đây Đấy. vì sao tôi lại khuyên các bạn mới đánh là dùng cái loại này các bạn có thể đeo trực tiếp vào chân này đây đeo trực tiếp vào đây quấn nó vào đây ngồi đánh thì các bạn ngồi với hình thức là ngồi đứng ống chân lên mặc quần là chỉ mặc quần rộng các bạn nên đeo ống ở chân này cái máy này các bạn dắt vào trong cọc quần tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn vậy đánh như nào đây cái máy này các bạn dắt dắt trong cọc quần nhé và đây là hai nút bấm khi nào các bạn muốn nó rung các bạn bấm nút này gạt công tắc lên đây nó có công tắc này bật công tắc lên bấm nút này Đấy. các bạn gạt bấm nút này khi bấm nút này thì nó mới rung và quy trình đánh như thế nào tôi thì tôi nói đơn giản này các anh em chỉ cần biết đếm từ 1 cho đến 15 là các anh em đánh được cái máy này rồi đếm được từ 1 cho 15 là các anh đánh được cái máy ống này nhé ống chúng ta có thể đeo trong người để ống chân tùy vào anh em mà thích để đâu thì để đấy khi muốn đánh thì các anh em sẽ bấm luôn này và dùng cái, cái đếm cái nhịp rung của cái này đếm như thế nào đây tôi sẽ hướng dẫn qua một cái này các anh em thông cảm một điều là nói thẳng là cái vị này nó rất đắt tiền vị không tan nhưng nó hiệu quả đây tôi sẽ đếm thử nhịp rung của tứ tử này nó đơn giản nhé cái vị này là tứ tử khi chúng ta ngồi với khoảng cách này cái khoảng cách từ chân này cho đến này là 80 phân tứ tử trắng các bạn tùy vào người ta làm vị mà ví dụ tứ tử trắng này nó sẽ rung như này một hai ba bốn đấy nó đơn giản như thế tức là từ 1 cho đến 4 là các bạn đánh tứ tử tiếp theo một vị nó úp xuống nó bị cản đi rồi thì nó sẽ yếu này bắt đầu đếm này một hai ba bốn năm sáu tùy thuộc vào mình ngồi gần hay ngồi xa ví dụ như cái ống này chúng ta ngồi gần thì nó có thể lên đến 7 8 nhịp nhưng ví dụ ống này ngồi 80 phân hoặc là ngồi lên 90 phân thì nó xuống còn 6 nhịp các bạn hiểu ý tôi nói không nó rất đơn giản đấy bây giờ từ 1 từ từ 5 cho đến 8 các bạn đánh cho tôi ba trắng sấp đôi 8 cho đến 11 bắt đầu đếm này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cái ngưỡng của nó là cái ngưỡng của cái số 8 và số 11 các bạn hiểu không nó rất là chuẩn xác tiếp theo ba đen ba đen các bạn đánh cho tôi từ 11 cho đến 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 chắc chắn 100% thử như nào thì nó như vậy nhưng khi mà lên đến tứ tử đen chẳng hạn này nó sẽ díu từ 15 trở lên như này này 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 đấy các bạn thấy nó díu không thời gian chỉ có vào uh, 5 5 7 giây thôi nhưng nó rất hiệu quả đánh chuẩn xác 100% đối với những anh em mới bắt đầu đánh sóc đĩa đánh bằng cái ống này là chuẩn nhất cái ống dài này này ngoài ống dài ra tôi còn thiết kế vào cái loại này cũng rung như nhau nhưng nó gọn hơn tức là đây ống 3 các anh em nào cần mua thì gọi là ống đơn hoặc là ống 3 chỉ cần ấn nút này, bật công tắc lên này ấn nút lên là xong này các anh em thấy không ấn nút này, này. bật công tắc lên nhé ấn nút nó rung này đây là đây cũng là một khi chúng ta ấn thì nó mới rung đấy rất là hiệu quả chứ không phải là ờ, cứ để nó rung hoài đâu chúng ta có con nút ấn này ấn vào đây này ấn vào cái nút này đấy đây là ống ba và ống đơn công tắc tắt bật ở đây Vậy tắt công tắc rồi đây Có sạc đầu cuối Đối với những người mới đánh thì nên dùng loại đó Nhưng đối với những anh em biết đánh rồi Biết cảm nhận rồi Chúng ta nên dùng cái loại truyền không dây này Loại này cao cấp hơn là truyền không dây Tức là ống và dây nó rời nhau Bật công tắc lên Bật công tắc lên nó sẽ rung Đây, máy này tôi sẽ lắp pin này đấy là công tắc này của nó lên nó rung đây tí tôi thay cục pin này đây. hoặc là chúng ta sẽ đánh bằng cái máy này đây bật công tắc lên nó sẽ rung một đây các bạn thấy không này đấy các bạn thấy nhịp rung của nó không bật bật lên máy rung một cái là chuẩn đấy đấy máy rung này bật lên nhá Đấy. đây là những dòng máy hiện đại ngoài ra tôi còn được thiết kế ngụy trang một con điện thoại này có công tắc tắt bật đầu cuối nhá bật lên này bật lên như này tắt máy đi ạ bật lên như này chúng ta sẽ ấn vào đây một cái này nó sẽ rung nó sẽ rung máy này rất rung rất êm ấn vào đây này ấn vào đây chúng ta ngồi khoảng cách 80 phân máy rung rất là êm có nút tắt bật đầu cuối đây là ngụy trang một con điện thoại hoặc là các bạn có thể đánh bằng máy truyền không dây này Đấy. hoặc là máy đơn này máy đôi này máy một máy đơn máy đôi máy ba chúng tôi đều có thì tất cả đều được ngụy trang ở dưới chân này hoặc là ngụy trang ở trên ờ, người tùy vào anh em là nhu cầu mùa đông hay mùa hè anh em nào có nhu cầu liên hệ về ống máy này thì cứ liên hệ cho tôi số điện thoại trên màn hình tôi sẽ tư vấn cho các anh em miễn phí hướng dẫn cho anh em kỹ thuật đánh hiệu quả chuẩn xác 100% các anh em nào nhớ like cái video này của tôi là video chuẩn xác luôn hàng chuẩn ngoài ra tôi còn có nhẫn sóc nhạc rất là hiệu quả trong đánh sóc đĩa không cần quân vị gì nhé chỉ cần đeo nhẫn và sóc cái thôi